thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn trung cập nhất thiết thanh hiền Duyên khởi quang minh đài xưng tính tác Phật sư phổ huấn chư chúng sinh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 Chúng con từng nghe trong Kinh Hoa Nghiêm Ngài dạy rằng Muốn thấy thập phương tất cả Phật Muốn ban vô lượng công đức tạng Muốn diệt chúng sinh tất cả khổ Phải nên mau phát bồ đề tâm Qua sự giáo dưỡng của trên Sư Phụ Chúng con biết rằng Tâm Bồ Đề là tâm vô cùng quan trọng đối với người tu Phật là tâm đại bi vì cầu Phật quả, chẳng tiếc thân mạng, vì hóa độ chúng sinh trong khắp các cõi, mà dẫn thân dâng hiến cả máu thịt của mình. Nếu làm các việc thiện mà không hồi hướng công đức ấy đến quả vị Bồ Đề, thì công đức làm các thiền ấy sẽ dẫn chúng sinh trong luân hồi sinh tử. Nếu tu Phật mà không phát được đại nguyện Bồ Đề, thì không thể tu hành chứng thành Phật quả. Duyên nay, ngày 17 tháng 6 năm Tân Sửu, Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng chúng con, vân theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ, đối trước mười phương thường chủ tam bảo, dâng nén tâm hương, chí thành phát nguyện tu tập, theo chương trình khuyến phát Bồ Đề Tâm. Đảnh lễ hành nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, cùng chư Đại Bồ Tát, cũng như gieo duyên lành, giúp cho chúng sinh hiểu rõ lợi ích và hoan hỷ trí thành phát tâm Bồ Đề. Ngưỡng nguyện Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương, từ bi quan giáng đào tràng chứng minh gia hộ, cho lời khấn nguyện của chúng con sớm được thành tựu viên mãn. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thường gia hộ Bồ Tát. 啊哈达。 tiếc ờ, thân ờ, mạng ờ, máu thịt bồ tát nơi trồng cát căn lành nơi chuyên tai phật Lê ơi à, phát à, nguyện à, bồ của đêm Hallelujah. địa tạng à, vương à, bồ tát chia tâm à, đảnh tâm à, đánh à, lễ pháp phần sâu bầu Kính Đức Phật Thích Ca khi phát tâm Bồ Đề phát nguyện thực hành đại bi tối các ngài đã câu mắn trong quá khứ hiện tại và bao giờ sinh mỗi một vị Phật ấy đều giao hóa được số chúng sinh nhiều như số hạt bụi nhỏ của một cõi Phật khiến cho đều được chủ yên trong đạo Bồ Đề vô thượng đối với các quả vị duyên giác và thánh văn lại cũng như vậy đều tùy theo sở nguyện của chúng sinh mà giáo hóa bạch thế được thọ ký qua đậu đa la tam miệu tam bồ đề lại khiến cho được các phép đà la ni tam muội nhân dục lần lượt bước lên các địa vị tu chứng được các cõi thế giới có đủ mọi sự trang nghiêm tốt đẹp mỗi người Phật già na nhật nguyện phạm vương con cũng nguyện hóa thân làm vị nhật nguyện phạm thiên đế nhiều như số các căn lành ra khỏi các đường ác dừng trụ ác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 vì thấy chúng sinh bị khổ, không biết lối ra, không có người dẫn đường, mà Ngài chấp nhận chịu vô số nỗi khổ, cũng như không nhận hưởng quả báo khoái lạc cõi trời, cõi người hay hạnh phúc an lạc cho riêng mình. Để phát tâm Bồ Đề vô thượng, tu đạo Bồ Đề, thực hành sáu ba la mật, khiến cho các pháp lành không bị rớt mất. Và tại thời các đức Như Lai còn tài thế, trải qua vô lượng kiếp lâu dài, Ngài đã tu các công đức giáo hóa cho vô lượng chúng sinh ngu độn tối tâm, không có căn lành tà kiến, cũng như làm theo những việc không chân chính, phạm vào năm tuổi nghịch, hủy hoại chính pháp, phỉ bán các bậc thánh, được trù trong đạo Bồ Đề vô thượng, được thọ ký và thành tiểu quả vô thượng Bồ Đề chánh đẳng chánh giác. Còn tại thời Tần Pháp, không có các đức Phật, Ngài chuyên cần tinh tấn, thực hành đào Bồ Tát, hóa hiện các thân ở trong sinh tử, chịu các khổ não, giáo hóa cho vô lượng chúng sinh bị lìa các căn lành, diệt mất thiền tâm, phát được tâm an đậu đa la tam miệu tam bồ đề, thực hành các pháp ba la mật không còn thối chuyển, sẽ thành Phật chuyển bánh xe chánh pháp, đổ cho chúng sinh, trồng căn lành đối với quả A Nậu Đa La Tam Biểu Bồ Đề, ra khỏi các đường ác, dừng trụ an ổn trong các pháp công đức, trí huệ hỗ trợ Bồ Đề. Qua đây, chúng con thấy mình thật phúc duyên khi đang được tu học trong chính Pháp là thành quả mà Đức Phật đã xây đắp bằng mẫu thịt trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh. Để không phụ hành nguyện từ bi vô thưởng ấy,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 đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi đâu cũng gặp bậc minh sư, hướng dẫn phát Bồ đề nguyện, hành Bồ đề hạnh cho đến ngày thành tựu Phật quả. Nguyện cho tăng ni chùa Ba Vàng chúng con được thuần duyên tu tập hoàng pháp độ sinh, giúp cho người người đều được an vui hạnh phúc, muôn loài chúng sinh phát khởi thiền tâm, tu hành theo chính pháp của Phật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 Bye. quý y à, pháp mới à, nguyện à, cho chúng sinh ấy thâm nhập kinh từ à, quý à, ý à, tăng